Bộ Y tế đề nghị người dân đeo khẩu trang khi ra khỏi nhà. Bộ Y tế, Bộ Bộ Y tế, tế Bộ Y tế, Bộ Bộ Y tế, tế đeo khẩu trang khi khi ra khỏi nhà, nhà đeo khẩu trang khi khi đeo khẩu trang khi ra khỏi nhà. Bộ dân đeo khẩu trang khi ra khỏi nhà. Bộ Y tế đề nghị người dân đeo khẩu trang khi ra khỏi nhà. Bộ Y tế, Bộ Bộ Y tế, tế Bộ Y tế, Bộ Bộ Y tế, tế đeo khẩu trang khi khi ra khỏi nhà nhà đeo khẩu trang khi khi đeo khẩu trang khi ra khỏi nhà. Bộ người dân đeo khẩu trang khi ra khỏi nhà. Bộ Y tế đề nghị người dân đeo khẩu trang khi ra khỏi nhà. Bộ Y tế, Bộ Bộ Y tế, tế Bộ Y tế, Bộ Bộ Y tế, tế đeo khẩu trang khi khi ra khỏi nhà, nhà đeo khẩu trang khi khi đeo khẩu trang khi ra khỏi nhà. Bộ đeo khẩu trang khi ra khỏi nhà. Bộ Y tế đề nghị người dân đeo khẩu trang khi ra khỏi nhà. Bộ Y tế, Bộ Bộ Y tế, tế Bộ Y tế, Bộ Bộ Y tế, tế đeo khẩu trang khi khi ra khỏi nhà, nhà đeo khẩu trang khi khi đeo khẩu trang khi ra khỏi nhà. Bộ Y tế, Bộ Bộ Y tế người dân đeo khẩu trang khi ra khỏi nhà. Bộ Y tế đề nghị người dân đeo khẩu trang khi ra khỏi nhà. Bộ Y tế, Bộ Bộ Y tế, tế Bộ đeo khẩu trang khi ra khỏi nhà